Chúng ta cùng vào câu hỏi đầu tiên, câu hỏi số 1. Đề bài yêu cầu là gì? Tìm số phức Z có mô đun của Z là nhỏ nhất. Biết rằng số phức Z thỏa mãn cái điều kiện mô đun của Z cộng với 2 bằng y trừ đi, à, mô đun của y trừ đi Z. Và ở đây chúng ta cũng đề bài cũng cho chúng ta bốn đáp án để chúng ta có thể lựa chọn nó. Các em viết xong đề đi, sau đó chúng ta sẽ cùng phân tích. Trước tiên này, đề bài yêu cầu chúng ta đi tìm số phức chứ không phải đi tìm max hoặc min của số module số phức, đúng không? Số phức này có thỏa mãn điều kiện gì? Điều kiện thứ nhất đó là module của nó phải là nhỏ nhất. Điều kiện thứ hai đó là nó phải thỏa mãn điều kiện này. Thỏa mãn một điều kiện về đẳng thức của module, hiểu chưa? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có khai thác hai yếu tố Yếu tố đầu tiên các em cần phải khai thác đó là yếu tố này. Đây là yếu tố sinh ra quỹ tích của cái số phức hệ tập hợp các điểm biểu diễn số phức Z trên cái mặt phẳng OXY ấy, xem nó là đường thẳng, đường tròn hay là những cái hình gì khác, hiểu chưa? Đấy, sau khi các em tìm được rồi, bắt đầu chúng ta mới đi xác định xem mô đun của số phức Z nhỏ nhất khi nào hay chính là đoạn OM nhỏ nhất khi nào. Hiểu chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng giải quyết câu số 1. Câu số 1 này. Gọi Z bằng x cộng với y. xy thuộc R. Rồi, gọi như vậy. Tiếp theo có điểm biểu diễn điểm M có tọa độ xy là điểm biểu diễn trên cái mặt phẳng OXY. Rồi, xong. Bây giờ chúng ta sẽ có đây. Ta có mô của số phức z cộng với 2 bằng mô của y trừ đi z. Mô của y trừ z. Được chưa? Z chúng ta đặt nó vào tương đương với mô của z là x cộng với y y cộng với 2 bằng mô của y y chúng ta giữ nguyên trừ đi z tức là trừ đi x trừ đi y y đó đến đây thì các em ghép phần thực với phần thực phần ảo với phần ảo sau đó chúng ta lập công thức chúng ta tính mô hai vế đây thầy sẽ lập công thức căn bậc 2 của đây phần thực đây là x cộng